đây đây là con máy mẫu Samsung nha đây mẫu mã rất là ok luôn thì uh, khi mà mua cái máy này về thì anh em vẫn sử dụng được tất cả những cái ứng dụng chẳng hạn như Zalo, Facebook, nghe gọi hoặc là mình nhắn tin nó vẫn xài được như cái điện thoại bình thường nhưng mà nó, cái máy này thì nó được uh, hỗ trợ thêm cái phần mềm đánh bài để hỗ trợ cho anh em có thể chơi biệt được tất cả các môn bài ở Việt Nam thì mình vô thử cái phần đánh bài cho anh em coi khi mà anh em mua cái máy này thì anh em có thể chơi được tất cả các môn luôn bài nào anh em cũng chơi được đây anh em có thể thấy nè 13 lá thì nó có binh sập xám tiến lên còn ba cây thì nó sẽ có cào liên ba cây miền Bắc binh xấu lá phỏm ngầu hầm nói chung là chơi được tất cả các môn luôn kể cả bóp cơ anh em cũng chơi được và đây là cái tai nghe rin đi kèm theo máy tai nghe này đặc biệt một cái là anh em có thể kết nối với cái máy này ngồi xa 7 mét mình vẫn có thể nghe và tai nghe không bị hú nha đây là cái tai nghe rin này thì khi mà đi vô sòng chơi thì mình sẽ đeo cái tai nghe này để mình nhận được tất cả những cái tín hiệu mà máy nó báo lại cho mình biết của cái tai nghe này đây anh em cứ so nó với ngón tay của mình thì rất là nhỏ khi mà nhét sâu vô trong lỗ tai thì cái trường hợp mà bị người ta phát hiện không bao giờ xảy ra nha đây là cái tai nghe còn à, cái bộ máy này thì nó gồm có hai pin máy này được một cái là nó có hai pin thì mỗi cục pin này anh em đánh dao động tầm khoảng 3 đến 4 tiếng là nó sẽ cạn một cục còn hai cục thì mình đánh sẽ 6 7 tiếng đó là cái phần pin còn đây là cái remote kèm theo để hỗ trợ cho những anh em nào mà chơi ờ, về cái phần ờ, xì dách thì mình cần sử dụng đến cái remote này hoặc là anh em có thể sử dụng cái remote này để tăng giảm số người chơi trong cái quá trình mà mình chơi trong sòng ở đây là cái phần đầu tiên mình test cho anh em coi về cái phần mẫu mã máy cũng như là những cái mà anh em cần biết về một cái con máy đánh bài đây là cái dòng máy rẻ tiền nhất nha mình nhắc lại đây là cái dòng máy rẻ tiền nhất trong tất cả những cái điện thoại đánh bài trên thị trường rồi tiếp tới ở cái phần thứ hai ở cái phần này thì mình sẽ test thử cho anh em xem về cái tốc độ đọc bài của máy nó nhanh hay chậm và cái phần camera của máy nó quét bài rộng hay hẹp thì ờ, cái máy này thì mình cũng nói luôn tốc độ đọc bài của nó thì nó quét bài nó đọc chỉ có 0.8 ờ, giây thôi rất là nhanh nha cho nên mình đặt bài xuống là máy nó báo luôn mình không cần phải chờ thì vô sòng mình chơi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với những cái đời máy cũ trước đây anh em chơi đây đây là cái phần à, camera đọc bài báo bài thì xào bài xong nè máy mình để đó mình chỉ cần đặt cái bộ bài về hướng này thôi camera bên này đây anh em nhìn nè đặt xuống là báo nè đó cả bốn chiều đây rất là dễ nha đặt xuống là báo đó còn camera của máy này thì nó được full camera ở cạnh sườn cho nên cái phạm vi mà mình đặt bài nó rất là rộng anh em đặt bất cứ chỗ nào ở bên phần nào bên này nó cũng báo hết chẳng hạn mình đặt đây nè đó và mình đặt qua bên này nó cũng báo nè đó đặt gần xíu nó cũng báo đó đặt xa ra đây nó cũng báo rất là dễ và đặt lên một cái hộp bài như vậy nó cũng báo luôn nè đó mình cầm trên tay mình soi vô nó cũng báo luôn đó rất là dễ và rất là nhanh nha hạ xuống nè đó anh em thấy không hai thì chia ra nè nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất đó rất là dễ chơi đây là cái trường hợp đánh bài cào nè 6 điểm 5 điểm 4 điểm 4 điểm phải không rất là chuẩn 100% rồi tiếp theo cái phần thứ ba thì ở cái phần này thì mình sẽ hướng dẫn cho những anh em nào mà chuyên đánh liên về những cái cách chơi và những cái cách mà máy nó hỗ trợ cho anh em thì ờ, ở cái phần đánh liên này thì máy nó sẽ hỗ trợ cho anh em gồm có ba cái cách chơi thì mình sẽ mở máy mình test thử cho anh em coi để anh em biết cách sử dụng máy cũng như là mình áp dụng sao cho nó phù hợp với cái chỗ mình chơi thì chơi cho nó sẽ hiệu quả hơn đây thì cái cách chơi đầu tiên mà máy nó hỗ trợ là mình chơi ở cái chế độ báo nhà lớn tức là trước khi chia nó sẽ báo cho anh em biết được trong những cái tụ bài anh em chia ra tụ nào sẽ có điểm lớn nhất mình muốn chơi bao nhiêu tụ cũng được thì ở đây mặc định mình chỉnh 4 tụ cho anh em à, tham khảo đây còn bây giờ mình test cho anh em coi thì mình để luôn cái lo ngoài để cho nó đọc anh em cùng nghe để anh em biết được cái độ chính xác của máy cũng như là máy nó báo như thế nào còn khi mà anh em vô chơi thì anh em phải đeo tai nghe là cái thứ nhất và cái thứ hai là mình phải chỉnh máy mình thoát ra ngoài luôn đây thoát ra vậy luôn nè đó thì mình chơi người ta sẽ không có thấy được đây bỏ xuống nè máy báo ba kinh bài nè 4 máy báo 4 tức là nhà số 4 sẽ lớn một nè hai nè ba nè bốn nè nhà này sẽ lớn nhất đây là chế độ đầu tiên báo một nhà lớn nhất đó bù nè bù luôn không đó anh em thấy không mình một điểm nhưng mà mình vẫn lớn nhất nè một điểm 10 cơ nè anh em thấy không một điểm nhưng mà vẫn lớn nhất cha bù nè bù nè một điểm đó đây là cái phần à, hay của máy bài mình không cần lớn nhưng mà mình chắc chắn là mình nhỏ hay thua ăn hay thua người ta đây tiếp tục chuyển qua cái cách chơi thứ hai để hỗ trợ cho anh em chơi thì mình chỉ mất khoảng 30 giây để mình chỉnh từ cái này qua cái kia thôi rất là dễ nhưng mà mình phải nhắm được ờ, cái nào dễ chơi thì mình chỉnh trước đây cách chơi thứ hai cách chơi thứ hai là cái cách chơi ờ, bỏ lá để bài mình lớn ở cái cách chơi này thì anh em có thể làm bài của anh em lớn khi mà anh em chia bài hoặc là khi người ta chia bài mình có thể kinh cho mình lớn luôn đây đây là mình uh, kinh bài nè một anh em chỉ cần xả đi một lá đây là cái trường hợp mình chia nha thì máy nó báo bao nhiêu lá thì anh em chỉ cần xả đi bấy nhiêu lá là mình lớn đây liên nè đầm già xì anh em thấy không chuẩn 100 phần trăm và rất là hiệu quả ở cái cách chơi này còn cái cách chơi này anh em có thể áp dụng khi mà người ta cầm cái anh em kinh bài anh em vẫn làm cho anh em lớn được nha đây lại nè kinh bài nè một tiếp nè thì bỏ đi một lá đó chia nè đầm già xì nữa không đầm già xì nữa rồi chín điểm à đó chín điểm thấy chưa chuẩn 100 phần trăm rồi tới cái cách chơi thứ ba nè đây chỉnh qua cách chơi thứ ba test thử cho anh em coi thì anh em coi anh em cảm thấy mà cái cách chơi nào hiệu quả thì anh em sử dụng cái cách chơi đó đây là cái cách chơi báo hai nhà lớn nhất tức là trước khi chia máy nó sẽ báo cho anh em biết được nhà lớn nhất và nhà lớn gì bỏ xuống nào kinh bài nè 41 thì ván bài này nè mình chắc chắn 100% với anh em là bài của mình sẽ thua thằng số 4 tức là bài thằng này lớn nhất nè xong tới bài mình đó xong tới hai bài này bù nè thấy không đây lại bù nữa nè đó hai điểm hai điểm nè mình còn bồi cơ nè này cũng chính cơ nè thấy không chuẩn trăm phần trăm thì đây là ba cái cách hỗ trợ cho những anh em chơi liên còn những anh em chơi bài binh hoặc là bài cào gì đó thì anh em cứ nhấp vô cái kênh của mình mình có làm đầy đủ tất cả những cái video mỗi video thì mình làm một loại bài để cho anh em tham khảo nó rõ ràng hơn thì à, bên mình cung cấp đầy đủ tất cả những cái dụng cụ để hỗ trợ cho anh em đi đánh bài nè chơi bầu cua sóc đĩa tài xỉu hoặc là những cái game hack ở trên điện thoại thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình số điện thoại này 0909 704 số 4 thì mình ở bến xe miền Đông Sài Gòn lấy hàng thì anh em cứ qua nhà mình coi thử hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok phù hợp với cái chỗ anh em chơi và chơi nói chung là nó hiệu quả thì anh em lấy về xài còn không thì cứ lên đây tham khảo thoải mái còn ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha